Nhật ký Du hành thể vía lần 2 Sài Gòn ngày 25 tháng 12 năm 2021 Mở ra cái nhìn sự thật Phương pháp tự chữa lành Tô du hành thời không, vũ trụ Sau bữa xuất hồn được 10 giây ngắn ngủi đó Cảm giác sung sướng lân lân vẫn kéo dài tận đến giờ Mặc dù không cố nghĩ tới Tôi lại quay về với những thói quen hàng ngày làm tỷ phú thời gian rất sướng Cứ sáng sớm tưới cây và cho cá ăn xong Là phải trà tàu, cà phê Rồi phì phèo hun phổi Tuy chỉ còn một bên phổi khỏe mạnh Phổi bên phải bị tai nạn ô tô năm 2008 tổn thương nặng Không thể chịu nổi Mỗi khi cái lạnh ngoài Bắc ồ về Sẽ gây viêm, sưng, tấy Nên đây là lý do chính tôi vào Nam Nhưng khi hát vẫn ngân nga kéo dài như thường tôi tự nhận mình khá lạc quan chưa bao giờ đau khổ vật vả khi nghịch cảnh tìm đến vì tôi hiểu được bản chất vận hành chu kỳ mỗi vòng đời và cả những việc tôi vô tình hay cố ý tạo ra trước đó có lẽ một phần đam mê nghệ thuật có sẵn trong máu giúp tôi lạc quan hơn chăng sau vụ ăn vả năm 2017 tôi cũng dành nhiều thời gian chơi đàn và vẽ Ai nhờ bài trí nhà cửa dùm Hoặc đắp non bộ là tôi gật ngay Giúp không công nha Nghệ thuật mà lấy tiền thì mất hết tự tế, giá trị Và tôi cũng chưa bao giờ có tâm thế làm thuê cho ai Cầm tiền là bao tâm huyết của mình đã bị định giá một cách rẻ bèo, vô nghĩa Với tôi, ngoài việc đặt mục tiêu ra xong Tôi sẽ chăm bón những phương tiện mỗi ngày Để điều đó sớm xảy ra Chiếu tâm không cầu xin Càng không bái lạy. Trước giờ tôi quyết làm gì Thì đều làm cho bằng được Và vũ trụ cũng chưa từng nợ Chậm trễ Hay khiến tôi thất vọng Ở góc độ tiêu cực Người ta nói tôi hiếu thắng Nhìn theo hướng tích cực Thì đó là sự quyết tâm mới phải Tôi đã đến tuổi hết hơn thua Không còn máu hung hãn hiếu chiến như trước càng không trình bày giải thích ai nghĩ sao về tôi là nhận thức của họ những thứ tiêu cực bàn tán dựng chuyện tôi để đáy lòng dùng sức rặn rồi nhấn nút xả xong lại sạch không tì vết mà nếu những thông tin lớn cứng đầu không trôi tôi cho một gói siêu đánh bay đánh tan xuống đó những việc nuôi dưỡng tinh thần của tôi kéo dài từ 5 đến 6 giờ đến khoảng 9 giờ sáng từ đây là thiền đến trưa Lúc thiền kết hợp thực hành việc xuất hồn luôn Ngày ba lần đều đặn Tôi cắt giảm thời gian không cần thiết Đến mức tối giản cho việc ăn uống Tôi không có thói quen ăn sáng từ nhỏ Dân mê rượu, trà tàu như tôi càng ít ăn Ngay cả bữa chính Những người có sở thích như tôi Hẳn quá hiểu Khi uống mấy thứ đó sẽ cản trở việc tiết nước miếng Miệng thường khô và đó là lý do không thèm ăn Thiền định một thời gian dài Tôi cũng dứt dần đam mê với rượu và thịt cá Mỗi ngày cứ mớ rau luộc chấm xì dầu chia làm đôi Cơm ăn đạm bạc Thậm chí ngày một bữa Vừa tiết kiệm thời gian nấu Mà cũng rửa dọn nhanh Như mọi ngày Tôi diện đồ thoải mái nhất Quần đùi áo phông Bật nhạc tần số quen thuộc và nằm thiền. Nằm thì cảm giác cơ thể được thả lỏng toàn bộ hơn là ngồi, vì cơ thể tôi hơi lạc. Ngồi tiếp đất bằng xương hông trực diện thì nhanh ê ẩm lắm. Chả dạy gì mà lựa thế khó, trừ khi bạn chưa làm chủ được cơ chế vận hành của cơ thể, cứ nằm là ngủ. Vẫn là những khẩu lệnh như mọi khi. Thể vía xuất ra, lặp đi lặp lại theo mỗi hơi thở. Thay vì thực hành thiền thì quán trú vào hơi thở, còn xuất hồn thì quán trú vào khẩu lệnh và ghi nhớ vị trí chi tiết trong nhà. Tôi nghĩ bụng, chắc lúc ra lệnh mặt tôi phải nghiêm túc lắm. Thực tế thì toàn cơ mặt vẫn thả lỏng như lúc thiền thôi. Chỉ có tâm trí là nghiêm túc và luôn duy trì tinh thần đó. Không có gì có thể làm sao nhãn tôi được. Giờ tôi tự nghiệm thấy Trước lúc chuẩn bị xuất vía, bàn tay tôi rung lắc mạnh hơn. tay ù ù đi, mọi sự tập trung đổ dồn về phía luân xa sáu. Không cần gắn gượng để thở hay nín thở, mà kiểu khí không vào qua mũi nữa, thì càng chìm sâu hơn nữa, rồi cảm nhận rõ sự bóc tách giữa thể vía và thể vật lý. Tôi nhận thấy cần dồn hết sự mạnh mẽ để nhảy qua khe nước cảm xúc này trước khi hai thể được bóc tách riêng biệt tạm thời và bước qua cánh cửa sự thật cho việc du hành. Đó là chốt chặn cuối cùng về cảm xúc ở thể vật lý. Cảm giác này vừa lạ, vừa quen, nhưng cũng chất chứa sự sợ hãi, cùng sự hoài nghi bởi những gì liên quan đến phần lớn niềm tin bị nhồi nhét trước giờ. Tôi ước chừng khoảng 40 phút sau. Ô trời, lại ra được rồi này. Lần này tỉnh táo hơn lần trước là đeo chặt bịch tai Loại mà các kỹ sư Nhật hay dùng khi vào nơi ồn nhất của nhà máy Nên tiếng ồn hết làm phiền tôi được Tôi cũng ghi thêm nhiều khẩu lệnh mới vào sổ Để toàn sổ và đặt ngay cạnh đầu Phòng khi cuốn lên bởi điều gì đó mà tâm thức chưa kịp nhận định Thì sẽ ứng phó kịp thời Trước đó, hầu hết gia đình sẽ chả ai tin khi tôi chia sẻ Hoặc họ cho là quá xa vời hoặc chỉ là có trên sách vở, truyền thuyết Họ ám chỉ mấy đầu sách mà tôi đã từng xem Đều là sách kinh tế Đánh vào thị hiếu tò mò của đám đông Được viết bởi những bộ óc siêu tưởng tượng Nên định tâm Tôi nghĩ lần tới mà xuất hồn được ra Tôi sẽ làm theo hướng dẫn Bay tới họ Coi họ mặc gì Đang làm gì Rồi sẽ nhắn tin Gọi điện kể cho họ nghe Vì thời gian này Tôi ở riêng một nơi cả con cũng thế Mỗi đứa một tỉnh thành Nên việc trong cùng một thời gian Tôi không thể lương lẹo Gọi hỏi từng người mặc gì, làm gì Để lòe bịp được Mọi người sẽ hoàn toàn bị thuyết phục lần này Mà hết cái quy chụp Mạnh miệng là thế Tôi vẫn tự nhủ ngoài việc kêu gọi sự kết nối Và sự đồng hành đến từ các vị thầy, tổ tiên Các vị đừng có hiện ra bất thình lình Hay sau lưng tôi vội để tôi có thời gian làm quen với môi trường hoàn toàn khác biệt trước đã. Lần này thì không có tiếng nói hay gì khác. Tôi ngó quanh một vòng xung quanh nhà, nhưng không cần xoay người. Tôi có thể nhìn 360 độ, cả ngang và dọc mà không cần đảo mắt. Dành một khoảng thời gian khá lâu, chỉ chăm chú nhìn vào cái thể xác kia. Điều đầu tiên lóe lên trong tôi là nghĩ Đúng là tông teo thật Vì ai gặp cũng chê tôi ốm Tôi cao 1m81 Mà giờ chỉ 64 đến 66kg Hướng mắt vào quyển sổ đặt ngay cạnh đó Nhưng nó không còn rõ ràng Như ở thể vật chất tôi nhìn Mọi thứ đều nhòe Bởi một lớp năng lượng mang hình dáng của đồ vật đó Cơ thể tôi rất nhẹ Và cũng không cố định nữa Nhưng được sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó nên tôi ít hoang mang hơn. Sợi chỉ bạc như người ta mô tả cũng rất mảnh, màu giống ánh trăng gần ngày rằm. Nó gắn từ giữa hai lông mày của thể vật chất đến thể linh hồn tôi. Tôi không thể chạm hay cầm nắm một đồ vật gì mà thấy thật hết, trừ trên chính cơ thể tôi. Mọi đồ dùng trong nhà hay cả những bức tường đều được trường năng lượng riêng của nó mô tả đúng hình thái vật lý của chính nó. Ví như chiếc tủ lạnh cái bình siêu tốc hay cái quạt vậy. Ở môi trường năng lượng này, bình hoa bằng thủy tinh sáng và rõ hơn viền của những vật dụng khác. Có thể nó đã được cường hóa ở nhiệt độ cao và gắn kết dưới dạng giống tinh thể. Nhưng sáng hơn hẳn phải là mặt chúa tôi đeo. Phải tiến gần sát mới thấy rõ đường viền đục đẽo. Ở khoảng cách ngoài một mét nhìn xuống, chỉ thấy đốm sáng xanh chói. Ý nghĩ nhìn rõ hơn những thứ nằm sau cánh tủ lạnh vừa lóe lên Ngay lập tức Toàn bộ tầm nhìn trong chiếc tủ Đều hiện ra rõ nét Những thực phẩm Và cả mấy thứ pha trà Hay đồ trong ngăn đông Mọi đồ vật trong nhà lúc này Đều trở nên trong suốt hơn Và có thể nhìn xuyên thấu Các linh kiện hay phần lắp ráp riêng biệt Và đúng như mô tả của tác giả William Berman Những thứ tôi chạm vào đều có cảm giác tê tê y hệt như cảm giác tôi đã mô tả trong bài viết Năng lượng du hành sự thật và thực tại. Có điều, cảm giác đó không mạnh bằng hai đầu ngón tay cái khi tôi thiền đi vào trạng thái định. Tôi có thể đưa ra yêu cầu tăng cường hoặc giảm độ sáng, y hệt như lúc dùng điều khiển để chỉnh tivi vậy. Khác mỗi cái là, ở thế giới vật chất, tôi phải cầm cái điều khiển và chỉ chỉnh được trong phạm vi cái tivi đấy. Còn ở đây, tôi chỉ cần nghĩ trong đầu và mọi thứ sáng, tối trong tầm mắt được diễn ra ngay. Tôi cố gắng nghĩ tới cảm giác chạm đất, nhưng không được. Cơ thể cứ bay là là vậy thôi. Không gian ở đây hoàn toàn mới mẻ với nhận thức của tôi trước giờ, nhưng có cảm giác không lạ, ngược lại rất thân quen và ấm cúng. Tôi di chuyển rất chậm khám phá khu vực nơi mình ở mà cảm giác như tên trộm rình mò nhà người khác vậy. Cảm giác không trọng lực, làm tôi thấy mình như đang được buộc dây, đu qua khe thung lũng rộng lớn. Mặc dù nhò nhét khá nhiều khẩu lệnh trước đó, và có nhiều thời gian chuẩn bị tâm lý hơn những người đã đi tiên phong, tôi vẫn quên hầu hết và khá rụt rè cho quyết định đi xa hơn nơi mình ở. Ngẫm lại mới thấy, thật đáng sợ những nhóm lợi ích lũ đầu óc hẹp hòi trước giờ luôn cố gieo rắc nỗi sợ và kiểm soát đám đông nhằm duy trì sự thao túng và cai trị của chúng. Chúng đã thành công một khoảng thời gian quá dài cho tới tận ngày nay. Chưa bao giờ thấy bản thân hèn như bây giờ cả. Tôi dùng hết sự dũng cảm mình có, tiến tới thò mặt qua tấm cửa kính ngoài ban công, nhìn ra đường. Tôi ở mặt chợ, nên mức độ người, phương tiện và âm thanh luôn ồn ào và đông đúc từ sớm đến tối muộn. Nhưng lạ thay, tôi chỉ thấy đám đông chứ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả. Có lẽ từ thẳm sâu trong tâm thức, việc tôi khó chịu với tiếng ồn đã khiến tôi đưa ra khẩu lệnh trong vô thức lúc nào không hay. Hầu hết, lớp năng lượng bên ngoài của mọi người đều mờ nhạt và không đều. Nhất là cặp vợ chồng tay bán rau phía dưới nhà Tôi không phán xét hình thức ai xấu đẹp Nhưng rất dị ứng Với những thành phần khôn vặt Sống bẩn Người vợ sở hữu làn da của nhiều năm tháng dầm phèn Tóc trước nhuộm màu gì không rõ Nhưng giờ đã chuyển sang màu vàng cháy Hàm răng thò thục Với nhiều điểm nhấn ố hoen Nhà này bán đắt nhất khu chợ Mà rau thì nhanh héo Trường năng lượng của họ xám xịt Như gam màu của một đám mây Đang báo hiệu cho cơn mưa rào thối đất nếu quan sát một người cùng lúc ở cả hai thể Thì cái xấu còn nhân lên gấp bội Xấu không tì vết Ngược lại Những gương mặt sáng sủa nhờ gen Sự nhận thức hiểu biết Và thiện lương của họ Cái đẹp cũng lên cấp số nhân Gọi là đẹp từ trong ra ngoài Đẹp xua tan bóng tối Đẹp rửa trôi mọi cặn bẩn thế gian Ở thế giới vật lý Bạn có thể dùng bề ngoài và hành văn qua mặt người khác. Nhưng bạn không thể giấu giếm được màu sắc của năng lượng giả dối, sự giả dối nhóm đen tâm trí và trường năng lượng của bạn, rồi khiến bạn tự kiến tạo lên, cặp mắt giảo hoạt láo liên. Tôi ngó nhìn xung quanh, mọi thứ đều yên ắng như chiếc tivi để chế độ mút vậy. Chỉ có bầu trời là khác biệt, tất cả chỉ một độ sáng như nhau, không thấy bóng râm bị che bởi góc khuất nào đó. Tôi mãi mê chạy theo độ hóng của bản thân trong phạm vi hạn hẹp của căn nhà mà quên mất luôn việc quan trọng nhất đó là nghĩ tới các con và những người thân xem có thể tới gặp họ như trong sách đã đề cập không. Nhưng nỗi sợ đã ngăn tôi lại trong vô thức. Đã lâu rồi tôi không gặp họ. Hầu hết chỉ gọi video vì cái dịch bệnh tàu khựa và những thủ tục chết tiệt đã ngăn chặn và hạn chế sự đi lại. Tôi có thể phóng tầm nhìn qua những bức tường hoặc những chiếc dù được dựng lên bởi những gian hàng thực phẩm. Đối diện nơi tôi sống là căn nhà cấp 4 mái tôn. Nhìn nó như đã ngoài 30 năm tuổi. Lớp sơn tường lúc này nhìn còn thảm hơn ở thể vật chất. Giống như mới quét sơn mà gặp trận mưa rào vậy. Sự loang lỗ khiến ngôi nhà trở nên méo mó. Không chỉ quan sát, yêu cầu độ sáng hay âm thanh Tôi có thể yêu cầu toàn bộ những gì đang di chuyển trong tầm mắt dừng lại Bỗng tôi cười phá lên với chính mình Có một chị chắc đang chờ thối tiền khi mua hàng thịt heo Điều khiến tôi buồn cười là khẩu lệnh tạm dừng của tôi diễn ra Đã bắt được khoảnh khắc một tay chị vẫn giữ tay lái xe Tay còn lại đang cậy cứt mũi Rồi tôi bị kéo lại thể vật lý mà không rõ nguyên do Vẫn nằm đó định thần về việc vừa rồi với cả nghìn câu hỏi nổi lên trong đầu. Lúc này mới 10 giờ kém 10 sáng, cơ thể tôi vẫn rung lắc khá mạnh, y như lúc tôi thiền đi vào định vậy. Theo dự đoán cá nhân, tôi trải nghiệm xuất hồn được khoảng 10 phút, vì mất khoảng 40 phút đầu khởi động. Tôi không trách bản thân, càng không tiếc nuối vì hôm nay vẫn chưa vượt ra được giới hạn của mình. Nhưng tôi luôn tin tưởng lần sau và những lần sau nữa Tôi sẽ dần dần làm chủ được thể vía Đây là lần thứ hai tôi trải nghiệm được Thì sẽ có lần thứ 10, 30, 100 Và lần thứ N Tất cả chúng ta xuống đây để kinh nghiệm Để tiến hóa cho mục đích thiên liêng cao cả Đó là quay về với sự hợp nhất chính thể Chúng ta có quyền tự do ý chí Có phương tiện là cái thể xác này Hãy tự do dùng nó để trải nghiệm và truy cập vào những sự thật sâu hơn thông qua chính những tế bào lưu trữ thông tin của chính bạn đã được lưu trữ từ nhiều kiếp sống bằng việc thực hành tâm linh mỗi ngày. Quyền, tự do ý chí cơ mà. Đã là quyền, bạn hoàn toàn tự đưa ra lựa chọn hành trình cho đời mình. Tự do khám phá cơ thể, năng lực của bạn vì những khả năng đó sẵn có trong mọi linh hồn có tri giác. Nếu ai phán xét Hãy chỉ cho họ tìm hiểu về luật không can thiệp hoặc có thể phớt lờ bỏ qua. Tất nhiên, bạn có thể chọn đúng hoặc sai. Đúng thì đi tiếp, mà sai thì phải làm lại. Đó là luật cân bằng. Bạn có thể chạy theo một tôn giáo, nhóm người và chịu lệ thuộc vào những ràng buộc được quấn quanh mọi quyết định, hoài bão của bạn bởi thứ được gọi là luật lệ, giáo lý. Hoặc có thể tự kiếm tìm hành trình riêng cho bản thân Mọi hành trình đều có thể khác nhau Nhưng cánh cửa mở ra sự thật chỉ có một Nếu sinh ra đã là hoa sen Cả đời chả hiểu được ý nghĩa của sự không ngừng học hỏi Vươn lên để được là hoa sen Và cũng chẳng có trong thơ ca để so sánh Ví von cho sinh động Phải đi từ bùn Bị nhấn, dẫm, đạp Rồi muốn thấy mặt trời Thì phải hướng thẳng về nó Mà nỗ lực trồi lên mặt nước không ai có thể sống thay bạn, kinh nghiệm thay bạn hay cứu vớt bạn. Như những sinh mệnh cao hơn từng xuống đây trong vai Phật, Chúa, họ dùng chính cuộc đời họ, kinh nghiệm của họ làm tấm gương dẫn dắt cho những sinh mệnh lạc lối. Không ai có quyền can thiệp hay độ ai, nên bạn đừng bao giờ nghĩ đến việc cầu xin. Nếu bạn nhìn vào hành trình của họ và nhận thấy thành quả họ gặt được sau những kinh nghiệm đó, thì bạn hãy áp dụng làm theo. Hãy nhớ, bạn là chính bạn và là duy nhất ở thể tách biệt độc lập trong một chu kỳ dài vô tận này. Bạn không cần giống ai và đừng cố chạy theo đám đông chỉ để vừa lòng người khác. Hãy làm vừa lòng chính mình. Hãy là một đóa hoa trong một rừng hoa thiên tạo. Mỗi một bông hoa mang nét riêng biệt mới kiến tạo nên một rừng hoa với đủ các màu sắc kích cỡ và hương thơm khác nhau. Sẽ chẳng có cầu vồng khi chỉ có một màu Cũng như chả thể mô tả được sự sống động, chân thực Nếu như chỉ có trắng và đen Một vườn hoa với các màu sắc kích cỡ giống nhau Chỉ có thể là vườn hoa nhân tạo Sự phát triển ấy được nuôi dưỡng bằng những hóa chất độc hại Kèm với những khát vọng kinh tế Số phận những bông hoa này cũng được định theo chu kỳ vòng đời ngay từ khi gieo hạt và có một mức giá đồng thuận tương ứng với giá trị vòng đời và thời gian nở rộ, tỏa hương của nó. Thực hành tâm linh là cánh cửa mở ra cho bạn tri thức về việc nhận biết đâu là sự thật. Từ đó, bạn có thể tự chữa lành cho chính mình và lan tỏa nó đến những người thân yêu. Tôi chia sẻ những trải nghiệm còn hạn hẹp này với tâm thế có thể lan tỏa nó đến cho những ai cùng tần số tương ứng như tôi trong thời khắc thức tỉnh và chập chững tìm hiểu về tâm linh. Hợp thì tiếp nhận, còn không thì lướt qua như việc khi bạn tham gia giao thông. Có cả trăm ngàn người bạn vẫn lướt qua họ mỗi ngày vậy. Đọc cuốn sách của William, ông ấy đã mang lại cho tôi sự hứng khởi, niềm tin cùng với sự thôi thúc thông qua hàng trăm câu khẩu lệnh. Nó giúp ông ấy được trải nghiệm mọi giới hạn và mọi cảnh giới cao hơn mà chưa từng sách vở nào khác đề cập. Nhưng những điều ông ấy nghĩ tới còn bị giới hạn bởi hoàn cảnh thực tế thời bấy giờ. Còn ngày nay, tôi có cơ hội tiếp cận được với nhiều sự mới mẻ hơn và sự tưởng tượng trong tôi còn nhiều hơn cả người thời đó. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra tôi là ai và những điều tôi cần hướng tới. Tôi có nhiều dự định ấp ủ, rất nhiều. Tôi nhận thấy phải tiếp tục ám thị thêm nữa để tăng cường sự mạnh dạn và đối mặt Tôi sẵn sàng để lắng nghe và tương tác với linh hồn hướng dẫn của mình trực diện. Mở ra cánh cửa mới. Tôi vẫn nằm đó. Nhìn đồng hồ đã 13 giờ hơn. Những câu hỏi kiểu như sẽ ra sao khi tôi làm chủ được thể vía? Tôi sẽ trợ giúp những ai đã sẵn sàng, khao khát việc xuất hồn để tìm về với sự thật gặp gỡ những người thân đã khuất hay những sinh mệnh cao hơn. Lớn hơn nữa, mở ra cánh cửa chữa lành tuyệt đối, khai thông lại trí tuệ và nhận thức sẵn có trong mỗi linh hồn, đánh sập hoàn toàn niềm tin, định kiến sai lệch làm con người lu mờ, lạc lối trong suốt nhiều nghìn năm. Hay lớn hơn nữa là mở các tour du lịch vũ trụ. Bạn biết đấy, ngay trên hành tinh nhỏ bé mà chúng ta đang sống vẫn luôn tự hào rằng công nghệ khoa học phát triển, thế mà chỉ mới cào nhẹ được 5% trong lòng đất và trên đại dương. Vậy mà ối thứ trong 5% ấy, chính phủ còn ra sức giấu giếm. 95% còn lại là ngọn núi thông tin khổng lồ để bạn khám phá rồi, chứ chưa nói chi đến vũ trụ bao la rộng lớn kia. Tỷ phú thế giới bỏ ra cả đống tiền, quấn một đống thứ lằng nhằng quanh người, gọi là bộ bảo hộ du hành ngồi nhiều ngày trên tàu để đến ngó qua sao hỏa, xíu rồi về. Chưa kể việc phải đối mặt với nguy cơ nổ tàu bay. Đây thì hành trình an toàn, đi xuyên núi lửa, lòng đất, đại dương, khỏi khai báo y tế. Càng không cần visa, hành lý. Muốn cơ thể diện độ hiệu nào, thập niên bao nhiêu, vân vân. Chỉ cần nghĩ trong đầu. Muốn tóc dài hay tóc ngắn, màu gì, có râu hay không, Bất cứ điều gì chỉ cần một khẩu lệnh. Giới hạn của hành trình phụ thuộc vào giới hạn sức tưởng tượng của chính bạn. Bạn à, nghĩ sao về những chủng loài đang tồn tại dưới lòng đại dương và lòng đất kia? Bạn muốn một sở thị chi tiết hơn về họ chứ? Tôi tin rằng tất cả sẽ sớm mở ra một chương mới cho toàn bộ chúng ta. Chia sẻ cùng bạn ánh sáng chữa lành và tình yêu từ đấng tạo hóa.